cùng say tiếng nói trong anh như lần thêm anh nói em nghe mới ngủ dậy không phải ngủ dậy đâu đấy giờ mình nằm mình nghỉ ngơi với cả mình mới tắm thôi chứ không phải là ngủ dậy hello ozin ozin à, đang xem giải hả hello tuấn việt hello đào viết huy <laughs> tú đầu bìu cái gì đấy chắc là mọi người đang xem hay giải hết rồi nhưng mà thôi mình cứ like đi mình like một chút na. chắc là hôm nay like cả trên team luôn lâu lâu like trên team một lần anh em ạ sao mình nhìn tóc nó cứ bị đần đần nhìn tóc nó có bị ngắn quá không hôm nay em gimmy đánh giải cười ra xong rồi mai mình có đánh được như vậy không trời mình hy vọng là bằng một nửa thôi cũng được hello tùng chu hello phúc lộc đang xem giải anh tú like qua đây xem luôn nè nữa nữa hay rồi ozin xem giải đây xem giải hay hơn mà tí nữa giải xong rồi qua xem được ozin ơi với cả anh đánh danh mà nó cũng chén chén á xem giải nó tính ra là hay hơn á cơ bản là mình à, không biết làm gì nên mình bật like lên thôi thì uh, mọi người xem giải cũng được tí nữa giải xong rồi à, mọi người à, ai mà chưa ngủ được thì qua đây xem tui em cảm ơn anh tô nhá tưởng rủi là unfollow và có anh tô thì uh, nãy cơ bản là giải ấy, với cả giải thì nhiều người like ấy, nên thành ra là em sợ lên like cũng không ai xem nên là thôi em uh, nằm nghỉ một chút anh tô ạ thì uh, nằm nghỉ một chút xong rồi thì em mới dậy để tắm mới dậy để tắm xong thì chắc là like nhưng mà hôm nay chắc là em like trên cả team luôn like đến lúc trên team luôn xong rồi uh, xong rồi em ọp nhé tại vì bây giờ cơ bản là trận cuối của giải rồi nên thành ra là mọi người đang xem giải nốt xem giải cuốn mà tại vì mình cũng thích xem giải á kiểu xem giải ai cũng đánh hay với cả tập trung á đánh nó cuốn hơn là đánh danh có anh xem nè ok anh tô ơi chào minh long nhá hello hoàng chiến nhá anh tú không đánh không đánh giải à mai mai anh tú mới đánh cơ thì hôm qua anh tú đánh rồi với cả mai nhá thế xem cả hai vậy uh, xem giải đi à, uh, Odin ơi em treo cho anh một một mắt là được rồi nói chung là tí nữa xong giải xem anh cũng được chứ tầm này xem giải đi cho nó vui à, cho nó hay chứ không phải là vui xem giải có gì đâu vui nhở hay giải hay hello vdt nhỉ hello quanh chiến nhá nhưng mà anh tô à, ấy à anh tô anh tô có xem giải không vậy anh tô em chỉ xem mình anh thôi nữa nữa nữa nữa nịnh nữa nịnh nữa mình hồi nãy đang kiếm một chút cao mình kiếm một chút ờ, filter ấy nhưng mà <tsk> mình cứ chỉnh chỉnh cái filter nào sau nhìn nó cũng kiểu hơi ghê gớm ấy, nên là thôi chắc là không dùng filter ấy, anh em ạ mới tắm xong thì nói chung là nó hơi lạnh một chút nên là chắc là mặc áo khoác một lúc thôi một lúc thì mình nghĩ là nóng à nên là chắc là mình mặc một chút xong rồi mình cởi cái này có phải mụn không vậy nó tú nổ của mụn ngay đây này khó chịu quá ấy. <clears throat> muộn yêu đấy, muộn yêu đấy. Anh đấm IG Nagi autop đi anh à, IG Nikki à. Ok ok, không biết là anh đấm người ta hay là người ta đấm anh nữa. Hello Naki nhá, Naki đang làm gì đấy? <clears throat> Hi anh Tú à, hello Trung Tuấn. Thật nhé, không biết nhịn, không biết nịnh là gì à. Được được được được. Vậy thì anh Tú cảm ơn cặp Sapita vậy tiếng nói trong anh như lẫn thêm thời gian liệu như ngày em có bước đến đắm say trong đời anh nói em nghe được không yeah yeah nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng hay là mình xem giải nhỉ nhưng mà mình vào trận mất rồi tính ra là mình cũng thích xem giải chứ nhà mình thì mình thích xem một lúc thôi xem lâu thì mình cũng chả xem đâu mình thích làm một việc gì đó khác á chỉ cần ngồi cạnh nhau phút giây yêu đời thế à không yêu đời thì làm được cái gì bây giờ nữa na naki cho anh tú xin cái kiếm này ui không ai lấy kiếm này biết tranh đồ không anh yêu em né lắm nhà tú mà mãi yêu cầm tú cầm tú hay là hải tú hải tú đấy em cái để xem giải anh slide mà lo gì anh à <laughs> lo ấy lo ấy ozin ạ có chắc là mình cởi áo khoác đâu mọi người ơi nãy thì mới tắm xong vào cái phòng máy lạnh ấy thì nó hơi lạnh còn tầm này chắc là thôi cởi ra một chút á mặc dù là mình bật quạt luôn rồi ấy nhá nhưng mà thời tiết ở ngoài hà nội này bây giờ đang khá là nóng với cả người mình dễ ra mồ hôi nữa cơ bình luận viên giải ấy anh à nhưng mà anh không giỏi về bình luận viên với cả thôi anh nghĩ là cứ chơi game đi xong rồi tí nữa mọi người xem giải xong thì uh, nếu mà ai uh, chưa ngủ thì qua ủng hộ mình cũng được đột biến siêu công nghệ à nói chung là hai nhau hai mươi hai mươi bạn xem mình thôi cũng được ít người xem nhá sgu đi nhở hai kiếm mình đánh gì nhở anh em nhở hay là bây giờ mình làm một chút content gọi là đánh theo viewer không tóc xiaomi anh quốc à có đâu anh huy ơi tóc em tú hơi đần à quên tóc em tú là tóc ngắn mà u uh, ac à từ từ nhá con gp này nhìn nó hơi nghiện nghiện rồi anh em ạ thấy con gp à hơi nghiện nghiện rồi đấy cởi luôn áo trong đi anh à từ từ từ từ ozin ơi ui chạm sửa chữa thì đánh gọi là win trick ngon sức mạnh lớn thì đánh về lết còn năng lượng xanh thì đánh à, phép mình nghĩ là sức mạnh lớn đi chắc là mình chốt bài luôn nha. cơ bản là hai lõi này chốt nhở nhưng mà mình à, mình nghĩ là tiến công nó đang hot đấy với cả lấy được con red side đầu game mình đánh giá là khá là ok không tệ đâu như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi như vậy đi <coughs> lên cấp thì cho được một con liên xạ vào cũng khá là ok á đánh một tiền đi em lâu quá không thấy đánh một tiền à đánh một tiền là đánh bài gì nhỉ anh tô nhờ một tiền thì có con gì nhỉ con chuột à hôm bữa tính ra là em có một trận đánh sdu ấy nhưng mà trận đấy em không like nhờ trận đấy khá là hay á phải có lõi gì hay là như nào ấy đánh nó mới dễ được anh tô ạ còn bình thường chắc là thôi chắc là mình lên cấp đi anh em ơi mình lên cấp mình kiếm ờ, ấy nhá mình kiếm ờ, ngoại ngoại binh nhá có chè rồi còn lam lam mà nữa nữa có chè đâu có chè đâu có chè đâu bây giờ cho con này vào thì tanh trâu hơn nhưng mà hai cái đôi này cũng ngon cơ thật sự là hai đôi này khá là ngon á mình muốn đua đôi này quá để mình tính nhá bán con này đi thì mua được con này với cả con này nếu mà win thì mua được thêm con này à khá là ok đấy kẹp sự quên vào thì nó tanh được ấy mình nghĩ là hợp lý hơn lắp đồ cho con này ok mua con này với cả mua con này là hợp lý win thì mua được con gassadin nữa là đẹp luôn đây rồi ngoại binh top một năm năm sao à được luôn anh huy ơi nhưng mà em tú chưa có ngoại binh á khi nào có thì tính tiếp nhá ui con này hồi máu nhiều quá xong rồi con nào xét nữa ui cái nào xét kinh nữa nhở bài mình như vậy mà thua này anh em này cơ bản là brain hai xong rồi có con uh, Darius đấy nó xoáy một phát nhiều máu quá đấy là lý do tại sao mình thường mình thường mình hay xếp ở dưới để nó win là vậy á thua rồi à thua không mua được con này à, phí đấy ném phát nữa chết rồi ai da mua này thì ngon quá đánh đấu trường hạng gà đây ồ đây ồ một con nữa nhá một con nữa nhá hay là mình tích tiền đúng không hai bốn từ nhá hai bốn sáu bảy tám mà hai bốn sáu bảy tám chín là không đủ tiền anh em ạ đủ tiền thì mình tích ngay á nhưng mà thiếu tiền mất rồi nên là thôi cứ để đép bình thường nhá do là thiếu tiền nên là mình để đép bình thường có cái nhà kia nhìn ghê vậy có cái nhà nào ngoại binh đây à gặp luôn đi ừ gặp sớm đi tí đỡ phải đòn nhau cũng được mất công tí đòn nhau mệt lắm mình gặp trước đi mình à, chịu trước cũng được chịu trận trước cũng được một đồng đâu thì đẹp một đồng đâu thì đẹp hợp lý một đồng nữa không một đồng nữa không focus nhanh lên ui không kịp rồi yếu quá yếu quá một con nào một con ngoại binh nào sao em thấy tóc anh ngắn hơn vậy à anh mới cắt tóc mà à, phương anh ơi anh mới cắt tóc xung quanh ấy nhưng mà trông nó hơi ngắn một chút thì phải nhưng mà anh thấy nó mát mẻ với cả gọn gàng á không biết là anh em thấy sao đây ôi ui được được được em tú đánh ngoại binh nha ngoại binh cho mọi người gọi là xem đỡ đỡ nhẹt nha nhưng mà ngoại binh con này có đồ rồi không biết là có mạnh quá không ấy chứ mình sợ mạnh quá thôi cùng xây tiếng nói thật ra là mình nghĩ là nhà nào cũng đẹp rồi ấy. cái nhà ngoại binh thì mình gặp rồi nên thành ra là mình không sợ lắm đâu mình nghĩ là lo được á cứ để như vậy đi tại vì cái nhà yếu nhất thì mình gặp rồi nên là thành ra không sợ đâu em rất chào anh tú à hello mạnh long nhá ít tiền nhưng muốn mua nhiều tham lam mà em tú đánh giọt lem với ngoại binh là được à hôm qua chiều chuẩn bị về anh gặp chè đi với một bạn ở cổng trước bách khóa hả thật không vậy anh tố thì nói chung là chị à hôm qua đi lên trường thì làm công việc à quên để để để để để làm cái gì ấy thì em cũng không biết nữa nhưng mà có có thể là thật nhở nhưng mà có sao đâu anh tô sao anh tô lại nói với em như kiểu là <laughs> như kiểu là cái gì đó vậy bú à bú ozin nhá ozin ozin ơi em bao nhiêu điểm rồi ozin tóc như cái á tóc như cái tóc như cái đờ bờ mình xin cái xẻng được không cho mình xin cái xẻng thì yêu luôn á yêu luôn á thề luôn yêu luôn á vậy mình lấy con gp nhá hay là lấy cung mọi người thôi lấy con gp đi con gp nhiều tiền quá bỏ gp đi em tú à ok ok nhưng mà em em em check lobby rồi ấy anh anh huy ơi em check lobby rồi em thấy kiểu uh, lobby uh, kiểu đẹp á thành ra là em không win được ai đâu nên là em lo được á còn không thì chiều anh huy bán luôn cũng được bán luôn con này cầm đồ đi là được hợp lý chưa mai cập nhật 19.2 ui gp 2 tầm này win trick luôn thì win trick hack tiền luôn cầm vô cực hack tiền nhiều luôn nhưng mà đây là vì anh huy nhá mình sẽ vì anh huy mọi người ạ mấy khi đâu mấy khi anh huy cho kèo đâu em tú vì anh huy nhá anh huy ơi xin em đừng dỗ chắc là mình không win được ai đâu mình nghĩ là mình thua hết á ok em tụt còn một cam mốt rồi anh ơi à sao đấy sao lại tụt nhiều đấy chắc là mình cứ lắp cho con gp đi tại vì nhiều khi nó hách được một đồng á thì nó ngon hơn nhà này mạnh quá anh em ạ ui hợp lý đấy một đồng ngay một đồng một đồng đâu một đồng đâu u là trời hay á game này hách tiền hay á tưởng em thấy chị nhà đi với bạn khác em ghen chứ em ghen đâu anh tô <laughs> không ghen đâu anh tô anh tô nói thế chết em lại top tám tiếp à chưa biết được chưa biết được thái dương ơi không top tám được ok là ok là ok nhá ok anh nhá cái pha này là phải quan trọng ấy nhá phải quan trọng á lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh mình đang muốn bán con red size để để giữ lại hai con javan nó ngon hơn anh em ạ con javan tí cơ bản là về sau nó khó kiếm ấy với cả nó khó lên hai sao lắm nhà này mình nghĩ là người ta level năm ấy người ta không đòn đâu người ta đòn thì chết em tú luôn á level bốn này level năm này ok này hợp lý này chắc là mình à, giữ được cái lu thôi lần hẹn hò đầu tiên chuyên tình mình giống bức trận, ui có khi được một đồng ấy nhá ui nhưng mà đập qua con này rồi ê được ấy được ấy được ấy được ấy đừng có bắn vào con bọ được hợp lý hợp lý ui một đồng nữa một đồng nữa đỡ phải bán ui tưởng là được một đồng nữa thì đỡ phải bán vậy thôi mình bán con dead đi mình lên con raven hai nhá mai có meta mới hả anh à đúng rồi nhá mai là có meta 12.9 đó mọi người ơi thì meta gọi là đầu game nó cho trứng nở ấy thì nói chung là meta cuối mùa thì thường thường riot sẽ hướng đến for phân là nhiều hơn là chai hạt nên thành ra là mai mình nghĩ là khá là nhiều cái hay và thú vị đấy hợp với kiểu những người livestream đấy còn để chai hét về ờ, meta ngày mai thì mình nghĩ là kiểu nó hơi khắc nghiệt đấy cơ bản là lobby mình nghĩ là về sau sẽ rất là mạnh nên thành ra là ngày mai mình nghĩ là meta thiên hướng gọi là đép máu giữ máu á mai meta mới làm lại cái ở à, ok ozin ơi u một mảnh đồ nhá một mảnh đồ hay là bốc đồ ấy nhở găng đạo tặc là khá là ngon á ok mấy nữa em mua nước cho anh xin like và anh cường thui cắt suất của anh nhé ơ sao lại cắt suất của anh vậy anh làm gì vậy anh làm gì mà em lại cắt sốt vậy nói vậy chứ vt sắp đi đánh ghen rồi à? trứng bịp và cờ đánh ghen gì đấy sao lại đánh ghen được xin em đừng dù hôm nay thì mình có đi almo mọi người ạ hôm nay thì hồi chiều à, anh cường với cả anh sền lai đi almo đi ăn á thì mình có đi cùng ui cung xanh vô cực luôn này thì à, mình đi almo cùng với anh cường với cả anh sền lai thì hôm nay mình đánh giá là một hôm đi almo khá là thú vị tại vì sao tại vì mình gặp khá là nhiều người sinh á thật hôm nay almo có cái gì ấy, anh em ạ sinh lắm sinh cực sinh cực cực sinh chắc là làm một cái cung xanh với cả một cái vô cực nhá anh em thì nói chung là gái hôm nay sinh lắm thì đấy cũng chỉ là ngắm thôi cũng chả làm gì được cả nhà này mạnh này nhà này mạnh này mình nghĩ là mình lắp đồ được á mình lắp đồ để mình đép được á gặp lại nhà này thì mình thua à là gặp lại nhà ngoại binh thì mình win thôi còn mấy nhà này yếu á xin em đừng dỗ mình nghĩ là mình lắp đồ đép được bao nhiêu con thì đép nhá xong tối mai anh đánh giải cút luôn à ờ ha mai đánh giải nhờ ờ nhưng mà thôi kệ đi giải này tầm này quan trọng gì nữa đâu đánh gà thì meta nào cũng cút thôi em naki ạ một đồng ui không được một đồng nhờ mình lắp full đồ hay là không được đồng nào không lắp đồ hay là được một đồng mà hello anh tú đẹp dài à hello thủy tiên nhá hello thủy tiên xinh xinh gái nhá em đánh sấp một l khắc nghiệt à thật à khắc nghiệt thật không vậy nhưng mà mình sợ gặp nhà kia quá anh em ơi gặp nhà kia thì mình win á đây này giờ mình chỉ có ước là gặp không gặp thôi nhưng mà nãy hình như là đau đầu mình gặp nhà này giống đau này mình gặp lại lắm để mình xem nhá nếu mà để chắc cốp thì à, mình sẽ để con gp này vào đây sẽ là chắc cốp nhất và mình sẽ bán đi hợp lý chưa hợp lý chưa nhưng mà sao giống người ta vẫn à, vẫn vẫn, vẫn thua đấy mình cho mấy con đấu sĩ này vào có mạnh quá không nhở à si ba sao mình mạnh vậy ê con mitfor này thả chiêu được một lần nữa là khác ấy nhá hợp lý uh. may quá cảnh giác anh em ạ tỉnh táo ấy tỉnh táo cái tỉnh táo cái mình muốn làm cái lũ sâu sâu cho quang huy quá anh quang huy đấy <clears throat> ok tháo đồ ra hợp lý nhá tại vì nãy tơn đầu ấy tơn đầu ấy thì mình nghĩ là mình nhớ là 2.2 là mình gặp nhà này nên thành ra nhiều khi có tỷ lệ gặp lại ấy nên là mình bỏ luôn tóc nhìn đần quá nên cắt suất là nữa nữa nữa nữa hộ pháp ui tấn công điểm yếu với cả lá chắn tầm xa đều ngon mình nghĩ là có cung xanh rồi thì lấy lá chắn tầm xa cũng được lá chắn tầm xa đi cho trâu anh em ạ tí đánh châu châu cho nó sướng tầm này mình nghĩ là để để form bình thường vào đép rồi á hợp lý hợp lý lên cấp thì mất thêm một đồng nói chung, nói chung là bây giờ mình nghĩ là tất cả nhà đều mạnh á thành ra là lắp đồ đi anh em ạ lắp đồ đi lắp đồ đi mà đép bán con này đi hôm nào chả có à nhưng mà hôm nay mình thấy với nhiều á, còn mọi hôm mình đi mình không nhìn lắm hôm nay không phải thật ra là mình nhìn nhưng mà ý là hôm nay mình thấy khá là nhiều kiểu nó bị đập vào mắt á khá là nhiều chị sinh sinh thì chỉ để ngắm mà có làm gì đâu đúng không hello shop và hello minh đức nhá bên là hai bình thường chúng nó đánh chậm xong mười hai chấm chín đánh lạ lắm khét nước như việt nam mình à. ừ nói chung là cái meta đấy thì anh nghĩ là cứ đép máu là ok á thật cứ đép máu hay là ok á bây giờ lắp solution hay là lắp gp nhở gp thì có khả năng là mình hack đồ hơn á nên là mình lắp gp đi tí mình kiếm lại một con khác cũng được với cả lucian thì cầm đồ đam nó không ngon lắm mình nghĩ là tí nữa kiếm một cái quỷ thư cũng được này ok giờ chắc là mình nhặt quỷ thư thôi hoặc là mình nhặt đồ thủ nhá một trong hai em ạ bụp ui con gp của mình tính ra đép bằng nhiều phết đấy ê đừng win nhá làm ơn á thua đẹp không thua đẹp không ê bài này mà win được hả nhà kia blitz hai poppy hai ui cv ngon đấy Sivir ngon đấy, trong túi Sivir nào. Nhà ăn Sivir đây. Vậy thì mình sẽ lấy đai máu thôi anh em ơi, quỷ thư đi. Nhưng mà sao bài nhà mình win được nhà kia nhở? Nhà này Blitz 2, con Zik, Bobby 2 tái chế, sức sống mới ê. Nhà bài mình win được bịp nhở? Bài chả có gì luôn á. Ê cái game này có thực sự là cái game vậy? Nhìn nào ảo ma thật á win đao này thì hơi bịp win rồi thì đép máu rồi chứ biết sao giờ khóc lóc cái gì nữa vt vt ngáo quá dỗi đấy nhở dỗi đấy nhở cho vi cả bốc đồ hay là con nào đây cho vi đi wow lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giữa ông bức tranh mình nghĩ là eco lên tám nhá xong rồi mình à, làm thêm một cái hũ nhỏ hũ hai hũ ba gì nữa rồi mình nổ anh em ạ còn không thì win luôn cũng được no ăn là lại no ăn rồi lại no ăn rồi bây giờ ông tú để bình thường như thế nhờ bài người ta kiểu à, con dích nó hơi đần đấy nên là mình nghĩ là mình win á bây giờ mình kiếm được một con đấu sĩ nữa thì mình bỏ với for đi cũng được còn không thì ra con gì khác thì mình bỏ với for đi for hơi đần á tại vì ngoài binh tầm này win lại thì cũng chỉ được một đồng á ui một đồng á nè pha thắng trừ hai mươi tỷ à hai mươi tỷ gì đấy hai mươi tỷ gì đấy đột biến siêu công nghệ à lại một đồng mà rau này mình thua đi xong rồi thường thường mình thấy có có một cái gọi là lu một đấy xong rồi nó cho mình một mảnh đồ ấy khá là hay á rau này mà thua xong rồi một mảnh đồ phòng thủ vào rương của bạn thì là đẹp vậy đi con vi dân random đồ cái gì đấy nhà này tiến công à tính ra trận này mấy nhà đánh tiến công ấy à nhà này không đánh em ạ nhà này đánh renta nhưng mà họ lấy kiếm thôi mình tưởng là họ lấy về họ bị tiến công ấy nhưng mà họ không chơi vậy là mình với cả nhà này đánh tiến công đúng không ui gp ngon chưa gp hai tầm này lên tám mà binh luôn á hách một đống tiền luôn á cố lên lucian tầm này mình win lại cũng được ok ra một con đấu sĩ nữa bỏ ấy nào bỏ ngoại binh nào em tú đẹp dài hello châu long nhá hôm nào có dịp vào sài gòn thì hiếu anh ra chơi nhé à, nhất trí luôn anh tô ơi được luôn á em phải vào á nói chung là có sẽ có dịp thôi chỉ là sớm hay muộn thôi nhá anh tô chắc chắn là em vào luôn á tại vì uh, nhà em không đấy mà anh tô anh tô cứ thế thôi sẽ vào chơi với anh tô với cả anh phi với cả các anh tuấn anh các thứ nữa nói chung là sẽ có dịp anh tú thích hay anh tú thích hay yêu chị naki thế à nữa nữa nữa nói chung là naki là một cô bé khá là đáng yêu thì mình cũng chỉ gọi là mình cũng chỉ gọi là quý ở ờ, nói chung là quý naki á anh tú lon thích gái almo hay chị naki nhỉ nữa nữa nữa nữa bán con này đi anh em ạ úi giời ơi lên con này hai nói lên con này hai thì thôi nhá mình đợi đợi đợi đợi lên cấp rồi mình mình hay cái sao tự nhiên lại lên con này hai vậy một đồng thì thật ra mình nghĩ là bỏ luôn cũng được bỏ luôn một đồng cũng hợp lý anh em ạ con vi đồ ngon chưa ui tí nữa một cái dây chuyền với cả một cái gì nữa cũng được nhưng mà chưa lên con này hai thì mình thay vào luôn á mà lên hai rồi thôi nhá à đâu cho như vậy vào ngon hơn nhở bỏ nét sai đi anh em ạ cho sivir nhiều khi nó đánh được gọi là crit á khá là mạnh gặp mặt này chắc là mình thua rồi kinh đấy con uh, sửa quên này kinh đấy nhưng mà biết sửa quên à biết gp hai không bùm bùm bùm bùm bùm hai hai hai mình lên cấp anh em ơi mình bỏ ngoại binh nhá cái kênh này có nên xem không vậy à nên đấy hello em tú buổi tối vui vẻ hello anh hiền nhá buổi tối vui vẻ nhá anh ơi tình bạn diệu kỳ à, khóa khóa chảy nước miếng à, hello hải đăng nhá chảy nước miếng gì đấy thì hello một trăm anh em ui nãy đang có 20 view giờ lên là 120 view nè hay á cảm ơn mọi người nhá em tú lên cấp cái mọi người ơi ê hay là mình lên chín không mọi người trận này mình lên chín được á thật sự mình lên chín được khi nào thua mình rôn nhá anh em ơi ê bài mình siêu nhiều tiền luôn á ê từ từ đi anh em từ từ đi thua mình rôn còn không thì cứ từ từ đã anh em ạ còn không thì mình xin lâu rôn nhá mình nghĩ là không lên chín được đâu nhưng mà cứ từ từ đã anh em ơi từ từ đi chậm chạp đi một chút chậm chạp đi giải bên nghiền lai like đâu vậy tú á giải bên nghiền lai like đâu lai like ở bên anh cường à lai bên anh xỉn lai anh anh bill ơi không yunaki thì trẻ về cho em đi à, vì vt yêu trẻ đèo thôi chứ yunaki cái gì à? <laughs> yunaki à? bán hai hai hai Ui, nhà này có thăng hoa anh em ạ à. với cả có kiếm súng nữa cơ chắc là thua rồi anh em ơi à si ba thua rồi mình à, zone nhá <laughs> thua thì không lên cấp rồi anh em ạ thua thì phải dồn á phải dồn á mai anh em mình phải bùng nổ à ok nam bom mời anh anh tú dồn đấy dây xì à na này eco à từ từ nhá mọi người ơi eco hai à victor bỏ này bỏ này này bình tĩnh bình tĩnh thôi sao mình rôn nó không ra cb nào vậy cứ mỗi lần hình như là mình eco càng nhiều tiền mình rôn càng không ra thành ra là phải không eco tiền rôn nó mới ra sao á hmm. bây giờ mình bỏ đi được hai con đấu sĩ thì mình thêm một nhà phát minh với cả con ấy nữa ở à? jc vào à jc với cả nhà phát minh à tử đi tử đi tử đi mình gần zone cv hai ấy hello quang hưng nhá mai mấy giờ anh đấu giải thế à tối mai em tú mới đánh nhá mọi người ơi ui lại xẻng này nhà kia hai xẻng à hay nhà kia cay xe hai vậy ui cay xe hai cầm bắn đột biến luôn bịp thế mình cần con uh, cv quá ở mất rồi anh em ơi mình lấy cái đai máu về làm uh, đồ thủ ấy nhà kia cay xe hai cầm bắn đột biến luôn bịp nhờ đỏ quá mình lấy con CV không được ấy nhà kia đánh CV hay sao mà lấy CV vậy nhà này lấy CV này làm gì đấy lấy CV là cái giáp về bán hay ông ấy hay á từ từ nhá mình zone nốt đã anh em ạ sao cảm giác zone không ra CV nào vậy đây có thực sự là một game gọi là CV không vậy Đây rồi Từ nhá, dây chuyền này Ui, cặp bài này thôi chắc là khỏi lắp anh em ơi Mình đang tính tay bằng đấu sĩ luôn á, cũng được Chắc là trận này mình tay bằng đấu sĩ luôn á Mình đang thử thừa bằng Seraphine Nhà này có cây xe hai thì mình chịu nhá Từ từ nhá trận này chưa ra con number năm nào ui ui áo cho hàng rau này lại ngon này hợp lý này hợp lý này được nha được nha trận này được ai lo được ai lo được á vt chỉ hơn điểm trẻ thôi đi hay mà mọi người trang bị đầy đủ trang bị đầy đủ hoặc là nung chảy ui nung chảy anh em ơi quên mất nung chảy ngon quá làm con cv hai eco lên chín này cv hai cv hai thì sao cv hai được không không được ê từ từ nhá hơi nhiều đôi đấy hơi nhiều đôi đấy cái này phải xử lý cái này phải xử lý á con này bỏ trước này một đôi vi thế này đây rồi ok ok ok ok ok mình nghĩ là lên chín được rồi á đang thừa con ờ, con này đúng không nhưng mà bây giờ cũng chả có con gì cho vào được thì từ từ đã anh em ạ từ từ đã mình nghĩ là lắp đồ thôi ấy quyền trượng cho seraphine cũng hay ấy nhở lên kích mình lên cấp mình kẹp dây xì nữa trận này chắc là mình không tay một ram đâu bỏ một ram đi anh em ạ con đét sai hai rồi này hợp lý chưa hợp lý chưa tích tiền lại nhá tích tiền lại cái tích tiền lại cái được chưa được chưa trang bị đầy đủ thì đi à không không không không em tú lấy cái nung chảy cho ngon anh em ạ chắc là tí nữa mình đợi đốt đồ nhá nếu mà có sojin hay là cái gì cho con seraphine ngon thì mình lắp cho seraphine cũng được lên cấp chắc là mình uh, kiếm một con mới đi kiểu kiếm con gì à... con vi tầm máy lên hai cầm đồ à, bốc đồ cũng khá là ok cá của mình tí nữa ấy được nuôi nữa là xong á dây chi hai thì tí nữa lên cấp cho vào cũng được kẹp lên cái dây dây xì nhá đa vừa rồi mình quy được nhà kia đúng ảo luôn đấy cây xa hai em ạ bịp nhờ quy được nhà đấy đúng kiểu may mắn luôn á hello duy căng lên nhá em tú nuôi cá các em tú nuôi cá và sống thêm rau đừng khóc một mình em ơi em thừa con này thôi đúng không quỷ thư thì bây giờ chỉ con vi cầm được thôi nhờ anh em nhở <tsk> mà con vi của mình cầm bốc đồ mất rồi không thì mình cho con vi cầm bốc đồ xong rồi mình cho con à quên cho con vi cầm quỷ thư mình cho con này vào cũng được á quỷ thư ở ra tí nữa con con gì nữa là rary cầm được cũng ok hoặc là galio à bên cấp kẹp galio bỏ bước đấu sĩ ra kẹp thêm à, blitz và lủng nữa khá là hay đồ này à đồ này thì lắp cho con nào nhỉ ire còn không thì tí nó lên cấp mình bỏ bớt đấu sĩ ra mình kẹp uh, dây xi với cả nhà phát minh vào cũng khá là ok cái chế nữa dây chuyền nỏ xét hay là cốc với cả cuồng đao thông đạo một cái đã này thiếu tanh quá chắc là làm một cái cốc trước đi anh em nhở một cái cốc cũng khá là hay tí nữa là mảnh đồ đúng cũng được nhà này blitz nhưng mà cv một chắc là mình win được á <clears throat> bỏ xe ra với rác thay cảnh binh vào à bỏ xe ra với cả rác à anh anh, anh tô bỏ seraphim á seraphim em nghĩ là cầm quỷ thư ngon anh tô ạ à. cơ bản là cầm quỷ thư ngon chứ không phải là kẹp vào để làm gì hết á tại bây giờ em chưa con nào cầm quỷ thư được á tí nữa em lên chín thì em có thể kẹp à, galio á thì cũng ok nhưng mà tầm này em nghĩ là con đấy vẫn ok anh tô ạ thành ra là cứ từ từ đấy anh tô ơi tí nữa kiếm con dây galio à quên con gì nhở eco cũng được anh tú không trả lời em anh tệ dậy á trả lời gì á naki tú tập trung quá à có không vậy có không vậy nhìn tú cắt đầu này cứ cứ cứ gì nhìn tú cắt đầu này cứ la lá trịnh thăng bình <laughs> nữa nữa nữa nữa ê cái này hay á cái này ngon đấy anh em ạ mình cần cái này á mình cần cái bút bẫy này hơn này ba ra ba ba ba ba ba mình lên chín nhá mình lên chín được cứ lên nhá gặp nhà này chiếu bên trái đẹp này nhà bên này chiếu bên phải nhưng mà mình nghĩ là người ta sẽ đổi qua đây thôi nhà này chiếu bên này cũng khá là ok như hôm nay mình nói là anh em xếp co lịch lại qua một chút là ok xếp tanh nhé nhầm đấy xong con ari sẽ trưởng qua bên này nè thì con cv à, của mình không bị ăn chiêu đâu khá là hợp lý đấy một cái trích gọi là nhỏ nhắn nhanh nhẹn thôi chiếu được con bờ ram con bờ ram không ra chiêu được ngon nhá nhà này chắc là mình win được anh em ạ nhà này uh, hơi yếu á ari có hai đồ cơ ok em gia nhập hội chín điểm rồi anh ạ à, em đen á hề em đen á em đen thôi chứ anh biết em đánh hay mà <laughs> hay nhưng mà là hay ao tốt mà bán dây si không không bán dây si làm gì lên cấp kẹp dây si cũng được tại vì bây giờ mình chưa biết kẹp gì á, mình cứ để có năm tiền nào lên được hai thì tí mình kẹp cũng được rất là ok một cái gậy lốc à chắc là ừ. cho nó ăn cá đi mọi người ạ à quên cho nó ăn à, đấu sĩ đi lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh hôm nay khá là yêu đời đấy lại thay màu cuộc sống này em tú mà anh tú có thay nào lốc ở kia khá là ngon lốc đi ok lốc được cv nè sao từ lúc chè đi nhìn anh ốm vậy á phải không vậy mọi người phải không vậy phải từ lúc chè đi mình ốm vậy hay là do mình cắt tóc xong nhìn mình ốm đấy dạo này mình nhớ mình ăn cũng nhiều mà thật ra là mình ăn nhiều ấy mình ăn cơm khá là nhiều ấy chẳng qua là do cơ thể mình hơi khó hấp thụ một chút đấy con cá của mình à, làm được đồ làm việc đi cá ơi nãy giờ anh cho em ăn hơi nhiều ấy nhá hợp lý tốt nhưng mà kháng phép à nó xét à thôi gói đồ gì cứ xào đồ đấy nhá cho cá đi nuôi cá và trồng thêm rau đi cá ăn cá à cá phải ăn cá à, mọi người ạ sao anh để rác mà không lấy xe du à thật ra là con nào cũng như nhau ấy nhưng mà anh thích để con rác hơn nhiều khi nó kéo kéo được một phát hay á. chứ còn thật ra là để con nào cũng được với cả cơ bản là lên chín này cũng bỏ à anh không để bốn đấu sĩ đâu anh để ba đấu sĩ thôi cũng được tại vì hai con này ngon nè xong rồi anh kiếm thêm một con tanh galio hay là gì thì ui galio cầm dấp lửa dấp à? lửa thì mình thừa nên là mình nghĩ là không cần mình lấy một cái dấp gai hay là một cái này không hay là sorry nhở thôi mình nghĩ là lấy giáp gai đi con zinix ngon quá giáp gai nhá tại vì nhiều khi người ta lấy người ta cao tơ với vô cực của mình á không ngon lắm ta ta ta ta ta ta ta ta ta tròn cá nè tí thật ra là lên cấp mình có thể kiếm con zinix với cả con dây xì bỏ hai con này ra xong rồi slot còn lại mình có thể kẹp con eco nữa hoặc là kẹp thêm một con nhà phát minh đấy là tùy đấy là cái định hướng của mình thôi còn không thì mình cứ roll ra gì mình kẹp đấy nhá hợp lý chưa hợp lý chưa gặp nhà này đúng không nhà này chắc là mình win được có bồ đi là mập liền à phải không vậy anh tố có bồ đi xong mập liền xong rồi em có bồ hoài có mập đâu anh tố nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm em có bồ đâu nào ờ tính ra là em chưa có bồ nên không biết ê chết rồi để như vậy con ari skill đẹp rồi nhưng mà con uh, vi của mình tơ này đang đung đồ phế đấy quỷ thư được rồi này không biết là win không chắc là win đấy à, ok con cv của mình có cái áo choàng cái tơ này khá là ngon nó không bị sốc đam anh em ạ hello anh tú nhá cuối tuần này làm trầu nhỉ à trầu gì đấy trầu gì đấy cứ trầu thôi cứ trầu thôi không chắc là anh tú không đi được đâu để để khi nào có dịp gì gọi là to to ấy, thì mấy anh em gặp nhau luôn thì được kiểu lâu lâu có dịp gọi là người ủng hộ ấy gì á thì đi nó dễ hơn cơ bản là bây giờ tự nhiên nó không không đi ra ngoài anh tú ngại đi áp khó bù hoài à nữa nữa được cái được cái giống lão slide nghịn à lão slide nghịn là cái gì đấy nhà kia có ấy tim băng khó chịu đấy né tim băng ấy bạn ơi nhập nhà này để như vậy con ari đã chiêu đẹp nè hỏng rồi hỏng rồi nhà này con victor hai ở đâu ra đấy sắp chết rồi luôn là con victor hai hơi đáng sợ một chút mình có cái giáp gai cũng chả để làm gì với nhà này cơ nhưng mà con seraphim của mình chiêu đẹp này con vi mày có làm được gì không ui con victor là chiêu rồi anh em ạ ui mà con victor này kinh quá mình thua là do con victor ấy nó cờ liêm một phát hết đằng sau của mình luôn ui tí nữa win nhá nhưng mà thôi người ta sắp chết rồi cho người ta dãy đi anh em ạ yêu mười em kêu không có bồ yêu mười em nhưng mà mười yêu đó yêu mười em nhưng mà mười em đó có ai yêu anh đâu thì suy ra là không có bồ còn gì quyền trượng khá là ngon đấy nhưng mà mình đang đắn đo giữa việc cho seraphim và con cá mình nghĩ là cho seraphim đi cá tí cầm thêm đồ tanh cũng được hello anh tú xem like trễ à? hello công phong nhá không sao không sao em ơi lại bơ naki à, có bơ đâu mọi người xe rua thay rác rồi lên chín kẹp dây si là đủ ba cảnh binh chói chói à ừ ha hay á nhưng mà mình nghĩ là tí nữa mình không kẹp cảnh binh đâu mình à, bỏ đấu sĩ ra luôn á mình kẹp mấy con khác vào cc á ngon hơn mọi người ạ xin um, với cả mình kẹp zin các thứ vào phụ đam được mà mọi người thành ra là nghĩa không không không cần phải thấy đâu anh em đừng quan trọng cái vấn đề gọi là đẹp hệ là gì nhá chỉ cần anh em kẹp gì nó gọi là mạnh là ok Rao sau mình lên chín mình roll nhá mọi người ơi. Đặc sản unfollow bếp thôi, à, nữa nữa đừng unfollow. Nhà này con Blitz kinh đấy. né cái tim băng được thì đẹp nếu mà lít ở đây thì chắc là cũng không kéo đâu nhưng mà người ta vẫn dí được cái tim băng vào mồm mình rồi cái tim băng này khó chịu quá anh em ạ ui con rác kéo quả này hay này nhưng mà ui non doan đúng là cái áo choàng để mà sống thêm một lúc nữa cơ bịp nhở đây có thực sự là game kỹ năng không vậy hay là game đỏ đen vậy nó thân đúng là cái áo choàng để mình gọi là mất thêm thời gian ăn tim băng cơ ờ hay á game này hay á biết chơi phết á mình cần thêm một cái kháng à, mình cần thêm một cái vút bẫy nữa mình xếp góc thì nó ok hơn xếp như vậy thì nhiều khi sợ tim băng quá mình thua là do cái tim băng á ba rập mình lên cấp mình dôn một chút nhá mọi người ơi đừng vì anh mà không siêu cool ui zeke tên này ngon á cứ cho tạm con dây xì ấy nhá mình bán đi xong rồi đao sau mình rôn tiếp anh em ạ mình đao à, sau mình rôn tiếp nhá tại vì dao này rôn nữa thì hơi ít tiền á đang tính kẹp con gì vào ấy nhở tí nó bỏ con này với bỏ con vi ra này kẹp thêm được con zin x zin x vào thì thật ra là cầm bốc đồ cũng không ngon lắm thì mình nghĩ là kẹp cc đi ui được một mảnh đồ này anh em khá là ngon đấy cung à cung thì kẹp zin x vào cũng hợp lý đấy bài mình chưa lên Seraphine hai với cả dây hai đấy cơ ơ tưởng top tám mà nữa nữa nữa top tám cái gì đấy top tám gì đấy anh tú sắp top một đến nơi rồi cứ top tám thôi i wanna say goodbye okay từ nhá mình chưa nuôi các thứ các thứ được này galio hai để tính tiếp hoặc là siêu côn hai à siêu côn hai thì hay là con nào nhỉ anh em nhở ui nhà này có cái tim băng khó chịu quá mình thua cái tim băng anh em ạ tí nữa mình phải xếp bỏ cái cốc ra đi bỏ cốc ra đi không tham cái cốc nhá nhà này thì nói chung là galio cũng chả để làm gì á galio cơ bản là không cc được nên là mình bỏ galio nhá anh em mày tốn slot lắm ba anh tú em cũng unfollow đây à sao đấy sao đấy sao lại unfollow em tú đấy cá chê cầm đại bác à trông nó hơi đần nhở chắc là mình lấy chiếu anh em ạ hay lấy xẻng cá chê mình nghĩ là từ từ rôn cũng ra thôi nên là mình lấy chiếu nhá cho người ta ra chiếu muộn đi nhà kia lấy kháng phép về làm gì đấy nhà kia lấy kháng phép về làm gì đấy ô từ từ nhá ông này lấy kháng phép về làm gì đấy từ từ mình chưa hiểu ông này ông lấy siêu côn à ủ jerry hai à kẹp con jerry hai vào thật sự là có ngon không mình nghe cứ kẹp đi seraphine này bỏ đi cũng được siêu côn hai này khá là ngon khá là ok đấy cái tay mình chậm quá cái tay mình chậm quá anh em ơi tay mình chậm quá tay chậm quá tay chậm quá tay em tú chậm quá mình cần con cá hai nữa cá hai với xì hai nữa là đủ tanh rồi hello tế hanh nhá thay seraphine ở đây em tú nghĩ là say như vậy là hợp lý nhất rồi này mà tay em tú chậm quá không thay con zenix qua kịp kịp hai kịp là bú rồi với cả mình đang thiếu tanh quá cá hai hay là dây c hai đấy một con hai đấy u uh, cá hai này hợp lý này I wonder the police say goodbye bỏ con Daisy này đi để cho con cá ăn thêm máu không thôi mình nghĩ là không cần đâu nếu mà để top một thì phải đánh kiểu kia đấy mình nghĩ là không cần ham đâu không cần ham cái kia nữa đâu xếp như vậy đi mình nghĩ là chiếu ở cái con này á con siêu côn với cả con victor á với cả con ori này mấy con cc nhá mình chiếu mấy con cc á anh tú đào hai phết đấy à, tay anh tú hơi chậm origin ạ thật sự là tay anh tú ấy để mà nói về tay gimmy với cả chìa thì mình không bằng thật tay mình hơi chậm chắc là mình win nhà này á chill ok cho ra đi vào thì đam vào đằng sau cũng khá là ok vẫn thua là này này nhà kia sáu tiến công mạnh quá giờ làm sao ăn được nhà kia nhỉ anh em có cách nào gọi là ăn nhà kia được không thêm tanh một chút này giờ ăn được nhà này kiểu gì nhỉ mình nghĩ là xếp Andrea chéo góc với cả con này thì chắc là ăn được á mình sẽ kiếm cách nhá mình nghĩ là sẽ ăn được thôi quan trọng là tay mình có đảo kịp hay không á tay thì nhỏ cứ đòi nhanh là phải nhanh á phải nhanh á con zinic phế quá ừ zinic của mình bây giờ đang một sao với cả cầm mấy bốc đồ ấy hơi phế nhà bây giờ mình cũng chưa có gì kẹp vào á hay là kẹp blitz vào nhỉ không blitz nhà kia không có kháng mà neko cái neko dồn dĩ hai là búi chứ đùa đâu I là one and I'm say goodbye cái xa à? cái chê cái xa này phế nhở Zinix ra đồ ngon quá từ từ nhá ông này không đổi qua bên kia lại à ảo vậy mình hack cái não không được à ông này không phế thế ông tú phế thế ông này mình hack cái não ông không được mọi người ơi mình nghĩ là ông đổi lại cơ nhưng mà ông không đổi nhà này có cái tim băng đúng khó chịu luôn á mình không né được cái tim băng anh em ạ chỉ né được một vài con thôi con carry cầm đồ này không carry nổi ui hai mảnh đồ chết nhật nhạt này nhà này có cái tim băng đúng cao tơ luôn á sáu tiến công iz người ta một đống đam xong rồi mình <laughs> mấy con này phế đấy tim băng mình không né được anh em ơi mình gà quá mình dậm cái tay quá nhưng mình hack não người ta đổi lại nhưng mà người ta không đổi <laughs> mười tám điểm mà thôi chắc là làm trận nữa đi làm trận nữa ở trên tim anh em ơi ui bảy bảy bảy nè bảy bảy điểm hay ấy điểm đẹp á bài mình thiếu tanh nữa bài mình mà tanh bằng bờ răm mất thứ thì nó ổn định hơn nhưng mà bài mình ờ, cứ làm cái gì á ba con bảy à mai anh em phải đánh ờ, phải đánh beta mới luôn nè à. mai beta mới năm bom ơi mà không sao cứ đánh đi vào giải thì ông nào cứ ra lõi với cả các thứ thì ờ, bú thôi bảy bảy luôn đẹp thế em tú flexible em tú năm tiền nhưng mà em tú đi à <laughs> ừ nói chung là em tú gà em tú gà mọi người ơi hứa hẹn một cái top bảy à, nữa nữa nữa ba con bảy không có nghĩa là top bảy nhá ê top bảy tzl không là tức là top hai ở trên xuống đúng không hay ấy. hình như là nick này đánh cv nó không có hợp lý lắm ấy. không có hợp á phải đánh bằng con derry sao á nhưng mà nhìn bài này top ba thì anh em nhở bịp nhở đúng là thua mỗi cái tim băng á nhà kia không có tim băng thì mình ăn chặt với cả con dây của mình đang một nó không đủ tanh hàng trên á để con cá và con đầu con sivia bên kia thì may ra ăn được nhưng mà mình để con cá nó cũng hơi lỗi á cơ bản là mình xếp hơi non có thể là mình xếp hơi non mai có trứng chưa mai có rồi nhá iz người ta mấy cái đam iz mình thì ba trăm đam mà ừ iz người ta iz, iz người ta tái chế sáu tiến công đâu đó khoảng năm ngàn sáu ngàn đam ở ờ, iz mình thì biết sao giờ trách ai bây giờ trách mình đảo đảo chậm thôi trách mình ngu <laughs> top ba hả đúng rồi anh huy ơi em tú top ba thôi anh tú mai top một là được à mai à vào giải thì hên xui mà một trăm mười tám một trăm mười tám phút là cái gì đấy một trăm mười tám phút là cái gì đấy em tú khoe mẹ em tú đồng em tú năm đồng à lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh ừ. ý em là top một tgl á nữa nữa nữa anh bảo nick slide đỏ run dễ mà mãi không thoát ba số là nhọ hay non à mình nghĩ là muốn hay không á do anh chỉ lại muốn hay không ấy chứ còn <laughs> kiểu mình á bình thường mình cày ấy nói chung là ít nhất cũng phải có một cái gì gọi là chẳng hạn như là một bữa cơm hay là gì đó chẳng hạn thì đây mình không thấy nói năng gì ấy, nên thành ra là mình cũng <tsk> bình thường thôi cứ từ từ chơi anh em ạ kiểu không có kích động từ một cái vật lạ vật thể gì hay là một cái gì đó nên là thôi <laughs> mình cần như kiểu là em dạo này có mệt mỏi không để anh dẫn em đi này kia <laughs> thì chuyện đấy là đơn giản mà lên lên thách đấu thì đơn giản mọi người bốn số là đơn giản mà tắt like cho em đi ngủ cái anh à chắc là hôm nay mình like đến lúc trend luôn trend trend tìm <laughs> giờ mới để ý là anh đang là đang đánh ax ax live <laughs> phế nhở em còn nợ anh bốn tháng tiền ăn nhé mai trả đi à, đòi à, người ép đòi nợ à người ta tự trả được mà anh xin like sao lại đòi nợ vậy sao đường lên top một càng ngày càng xa vậy mấy ông này đánh kinh đấy đánh chậm chậm thôi mấy ông này đánh ghê đấy bro đấy anh gầy hay anh gầy ha anh gầy gầy luôn á ui cv người ta đánh top một này mình đánh toàn top ba phế vãi dẫn đi massage ha có đâu phương anh dẫn đi gọi là tập quất người mù <laughs> nhớ ngô xuân phương quá đi quân sự hai năm luôn à. <laughs> ngô xuân phương à. đồng chí ngô xuân phương à nhớ gì mọi người ấy tính ra là ngô xuân phương gọi mấy anh em vào thăm từ tháng trước đến giờ hình như <laughs> không anh em nào nhớ ngô xuân phương rồi anh em ạ hình như là không ai còn nhớ ngô xuân phương nữa ngô xuân phương <laughs> ngô xuân phương đi này thì các này thì các anh hôm nào rảnh thì vào thăm em mà xong rồi không anh em nào vào thăm mà ngô xuân phương của chúng tôi à. này thì này thì em à, gì nhở nghịch tử của anh slide à. anh slide có nhớ là ai đâu mọi người giờ hỏi ngô xuân phương lần nào khi thì không nhớ <clears throat> nói chứ ra thật ra là thời gian à, này cũng dài dùng nhiều á mọi người nên là không có không có đi thăm em ngô xuân phương được <laughs> không biết là trong đấy có bị ăn đấm nhiều không vào game em tú chơi cái này. em tú làm cái bài nào chuyến chuyến đi à bài nào chuyến chuyến bây giờ mọi người chắc là có bài sena với cả gna của gipmi nãy là lạ lạ thì nói chung là gipmi nãy đánh khá là hay á mình à, thấy à, mình thấy kiểu vào cái thế hơi lo lắng một chút á nhưng mà lúc mình ngủ dậy thì đã thấy top một rồi khá là ok nói chung là được <laughs> không biết là liệu ngày mai mình có được gọi là giống em nó một nửa không <laughs> hôm nay à, mình chỉ mong là ngày mai mình được à, mười lăm điểm thôi á mai meta mới rồi thành ra là hơi khắc nghiệt đấy nhá gặp mấy lobby gọi là mấy cái ông máy đẩy nữa thì thôi toàn ba chấm năm là bảy mười tiền không tiền sợ bạn sang nhật không tôi dẫn đi phố đèn đỏ à? ui nghe hay vậy phố đèn đỏ hình như là đâu đó mình xem phim mới thấy đến được chọn số thì phải ở việt <laughs> ở việt nam là không được đổi anh em ạ hello túi đẹp dài à? hello viết thiện cộng mười điểm tình huynh đệ à ok nguyễn xuân ơi thanh tú test mấy bài dị dị đi á bài dị dị á à. chắc là mình nhặt nước mắt anh em ạ nhặt đồ đam nhiều đánh ấy quá đánh không nổi rồi chắc là nhà nước mắt spam uh, đột biến à quên đột biến giảm mana quá mai em tú đi à em tú đi đâu anh phi em chào anh phi nãy giờ không thấy anh phi á anh gipmy đỉnh mà à khen anh gipmy à ghê vậy anh gipmy cũng là thật đỉnh ơi mà tính ra nhắc nãy mình để ý á cái ông gipmy livestream đánh giải mặt căng căng như cái dây đàn đấy anh em ạ mặt kiểu không cảm xúc với sao á gồng gồng gồng lên á hello anh chè nào đấy nói chung là hit me hay ấy, mặt căng răng kiểu vậy là ngầu trong khi bài tự ra thứ đánh top một xong rồi mày đặt căng căng kiểu ngầu nhưng mà ngầu thật anh em ạ mình thấy gimmy khá là ngầu á <clears throat> đột biến rừng à đột biến rừng thì ra cháu ghét sớm thì chơi cũng được còn không thì thôi anh em ạ à. à quên anh chè <laughs> ok nxp ra đi vì vinh quang tổ quốc nhưng những người bạn thì đã quên rồi buồn á nguyễn à ngô xuân phương à nxp ngô xuân phương à ra đi vì tổ quốc cái gì đấy ông đấy vào đấy có làm cái gì không đấy hay là vào đấy lại chỉ có ăn thôi mọi người máy bào ngô xuân phương em tú chắc vác nữa nữa nữa vác cái gì đấy Ui, sát thủ mọi người ạ hay là sách chọn ấn hay thăng hoa nhỉ thật ra là thăng hoa đánh đột biến thì hợp lý hơn nhưng mà chắc là mình lấy sách chọn ấn đi tiến công nữa à? học giả chắc là thôi tiến công vệ sĩ chắc là lấy tiến công nhở <tsk> lại đánh tiến công à xạ thủ không học giả đi thôi nhá vệ sĩ không thôi tiến công đi cơ bản là mình thấy con này hai này à, nên là mình là tiến công được mình đang mình đang tính dùng rùa rùa ấy để nó ra luôn cái ờ, ngoại binh cơ mà nó không ra rồi ê hay là một chút đập bông đập ra ngoại binh tầm này đúng gọi là phải hai like luôn á một tràng pháo tay luôn á nhưng mà thôi anh em ạ đánh cho cốp nhá bạn chọn số nào cũng được thả ga đi á thôi nói chứ dính ai thì mình ấy thôi tại vì bây giờ người ta cũng là ấy mà cũng là nhân viên này nhân viên với nhau cả quan trọng gì chọn số này không thích thì lần sau đi tiếp chọn số mới ui ba dốc đồ à nhưng mà bài mình cảm giác đánh win trích được nên là thôi nhá trận này chắc là không chọn ba dốc đồ đâu bài mình đánh win trích mạnh được á bếp bếp lên cấp cho con này vào đi đồng chí xuân phương lên đồ tim băng luôn tầm này không ê tim băng một chút đi nhở ê trông nó có vẻ khó chịu á thật nhìn nó có vẻ khó chịu đấy anh em ạ tim băng nhá tầm này cái tim băng con nóc tơn hai cầm thì ai đỡ được ui trời chắc là mình không bắt sóc đồ đâu trận này mày đang win trích luôn á anh tú cho em mượn ạc đăng ký chu sần đi à phải không vậy phải không vậy phải không vậy thuê không một chút thuê không anh cho thuê gọi là một lốc sting thôi à, hồng sơn anh lấy gì à một lốc sting thôi ê bài mình như vậy mà thua ông này ấy hả con nóc tơn của mình không có đam vậy anh em ê sao cảm giác con nóc tơn của mình cầm cái tim băng mà như kiểu nó bị đánh chậm hơn đấy nhở anh em nhìn này ê con này ê rồi bài mình thua được bài này ấy hả thật why sao lại thua được nhờ bịp à cuối lòng nhiều cảm ơn đức mạnh nhá ok highlight một chút highlight đập không anh ơi làm full sần tốt cho sức khỏe thông đi anh á ê mình nghĩ là đập thật á đập cái này thật á công nghệ à ê ra được cái cuồng đao hay phết đấy nhưng mà ra cái công nghệ để làm gì đây xin em đừng dù đập đi mặt sợ quá em không quen á nữa nữa mặt sợ quá gì đấy chắc là mình đập luôn á không bắn lại ra cái gì á hay là một trận cv ấy nhở cv công nghệ nhở khá là hay á ui cassadin cầm công nghệ ngon chưa mất chích luôn à. ui cassadin cầm nguồn đao kìa đánh nhanh nhở tim băng hồi nãy phế quá đập luôn đi cho rồi công nghệ cv cùng đeo giao điện ở à? đây đây ozin ơi nhờ mình muốn ấy quá kiếm con ấy quá mà không ra anh em ạ đây nhá ê bài mình lại là phải đánh win trích kìa khó chịu nhở đánh win trích thì lại không có ngoại binh à <coughs> bài mình lại đánh win trích được rồi cảm ơn đức mạnh nhá cảm ơn đức mạnh tặng sao mình nhá có savory luôn nhé à, ok ok cảm ơn đức mạnh nhiều nha ông này có thực sự là đang giúp slime không thế à? giúp mà anh phi anh phi sao đây bây giờ em tú bán đi tích tiền này không ngoại binh nhá nói không có ngoại binh á từ liêm vô địch level năm cái gì đấy từ liêm ơi cho em tú thở với đang đi làm vẫn xem em tú à cảm ơn anh tuấn nhá ui tuấn tốt bụng đấy anh tuấn có nên bán đi tích tiền không nhở hay là lên cấp mọi người bài mình chắc là tích tiền đấy lên cấp gì tầm này đúng không hay là ngoại binh nhở úp cấp để kiếm được ngoại binh từ từ nhá chắc gì mình đã thua anh em chắc gì mình đã thua mình có ấy mà mình có công nghệ mà ê ông này mất chích là hơi bị nghèo ấy nhá nhưng mà chắc gì mình đã thắng Ui, con sinh gịt đúng là kiểu thôi lên cấp đi kiếm ngoại binh đi vì một môi trường ngoại binh đi thế quá giao điện nữa đánh tám công nghệ đi à hợp lý đấy cung nè cung nè cung găng cung găng cung găng mình cần khăn đấy nhá bây giờ mình phải lấy khăn trước anh em ạ cung cung cung cung trẻ tối cung khăn à kháng phép nhá làm với khăn đi cho dễ chơi nhà ngoại binh à nhà này có ngoại binh này à ba ngoại binh à được rồi đi thôi à tên ngầu nhờ nhà này cũng ba ngoại binh pháp sư nhà này hai cọc mình gặp mấy nhà mạnh hết rồi bây giờ mấy nhà yếu mình chưa gặp mình có thể đánh lại win đấy nhở mai đi thi vẫn xem anh em tú à ok cảm ơn việt anh nhá mình có ba dốc đồ anh em ạ chắc là mình do dốc đồ vào đép á mình chắc là bỏ bọn kia ra đây bọn uh, bắp này mình bỏ ra cái hmm. xin em đừng dù như vậy nhá như vậy nhá tích tiền lại đi tích tiền lại đi dốc đồ le này à ngô xuân phương nghe phong phanh là ăn đấm vì vì chơi đồ à trốn đi chơi trong giờ ngủ á nữa nữa phải không vậy mấy ông này đồ tin ác vậy cái đồ này ngô xuân phương bị ăn đấm thôi ông đấy vô đấm người ta chứ ai đấm được ông đấy mọi người tóc tơn ui ông này đép vào hai con ngon nhở không mua được con blitz này anh em nhở mình muốn để con này lại quá không mua blitz đâu ê mua con nóc tơn lại đi tí nhiều khi mình đổi đồ ấy đánh cv cũng được cv ấy nhá ui trận này đánh chó là ngon rồi đầu game ra cái ấn một biến là ngon rồi nhưng mà tí nữa mình lên được bọn này full hai sao á bài mình khỏe lắm tầm này chưa lên được thì bình thường tí nữa lên được khỏe lắm hôm trước em mới làm quả nóc tơn đại bác cuồng đao giao điện top hai luôn mà nhưng mà chắc là như vậy đánh bằng máu đúng không đánh kiểu như uh, như kiểu đầu game mạnh nhưng về lết yếu ấy nhà này chắc là đánh dốc đồ à? hay đánh gì đấy lấy cái tấn công điểm yếu này với cả ít dốc đồ mình nghĩ là đánh cv á chứ không phải đánh dốc đồ đâu đánh dốc đồ lấy cái lõi này hơi phế nói chung là đánh tạm tạm được chứ không ngon tại vì cơ bản đây là lõi kiểu combat ờ, kiểu tam vật lý ấy, nó sẽ hợp lý hơn bùm ui con này sắp chết rồi này nở ra hai sao là bài mình win trích lại được ấy nhá bài mình khá là mạnh nữa bốn công nghệ à tí kẹp con này vào xong rồi kiếm một con gần na nữa là bài mình bốn công nghệ hai tiến công ba sóc đồ nghe nó vẻ hợp lý á con này hai này ui ngon chưa ê mình đổi đồ luôn được á tại vì con à, con này cầm à, cầm cái ấy ngon hơn con này cầm mùng đao ngon hơn là con nóc tơn anh em ạ ông đấy vô đó úp cấp liên tục đấm người ta hả <laughs> nữa tài đặng <laughs> ông vô xuân phương mua đấy úp cấp đấm người ta xong rồi bị người ta bị người ta gọi là bị người ta lấy cái lõi dành lại thế trận đấm cho <laughs> ngon ngon nghỉ trên này á nghỉ trên à thật á thật á ngon vậy chắc là làm cái kháng trước đi anh em ạ xong rồi tính tiếp làm cái kháng đã kiếm mà tí làm cái ke nữa là bú ấy xe ke nữa là bú thật đấy chứ đùa đâu nghỉ trên à ok ok ok nghỉ trên là hợp lý đấy vậy thì chắc là anh tú lai nốt trận anh tú chạy á anh tú tính lai trên luôn nhưng mà nghỉ trên rồi thôi nhá tính lai trên luôn nhưng mà thôi nghỉ trên rồi thì thôi vậy nghỉ trên rồi thì thôi vậy hết game anh tú ọp cái lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh hmm. ok sủi like kìa nữa nữa nữa có đâu mọi người tại vì mình muốn mình muốn gọi là live trend đấy nó hay hơn nhưng mà Ui, nhà này lại đấm năm con ê cái nhà này thường thường mình thấy cái form giống khá là mình nhiều á nhưng mà mỗi lần gặp mình là cứ đấm năm con à đây có thực sự là game không vậy đau nhỉ đấm vào đau đấy ui gần na với cả con này luôn là khá là ngon đấy nhá tướng khá là ngon đấy nhưng mà tướng tao này thì ngon quá nhỉ pep pep pep pep pep pep pep pep pep nhưng mà chắc là mình không úp cấp đâu úp cấp tốn tiền quá eco đi eco đi có lucian nữa thì đẹp á trốn luôn mà có trốn không mọi người thì mai mình uh, không nhưng mà nói chung là ọp thì mai mình ta mới chơi ra vui mọi người ạ với cả mai test luôn á mai mình đánh giải nữa chắc là mình ọp không mà mình uh, mai mình dậy sớm mình test giải mai mình like luôn á bùm phải đấm nhà này năm con lại cho đỡ ấy đỡ bực á giao trước nhà kia đấm mình năm con năm con ui đép được hai con á đép được ba con luôn chiến lợi phẩm ngon vậy ta lái tới mười giờ đi à ơ mười giờ mà mọi người chôn mình à mười giờ sáng á không trên thì phải chơi bù chứ sao lại ọp thế kia có đâu ấy có đâu gì anh tú ọp mà anh tú ngủ sớm mà anh tú chai hạt mà một k ba rớt xuống đại cao thủ đỡ tí được không à ok lewandowski mài dao à phước lành và luyện cung à khỏi phải suy nghĩ ha ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba pa pa pa bốn công nghệ hà liên xạ là mình nghĩ là liên xạ là mày ngon hơn á còn có thể là thay con này vào cũng được này thì thêm một chút tiến công thì cũng chả để làm gì á mình nghĩ là zig hai ok hơn á để như vậy đi nước mắt cho tạm con này đi nhá thì nếu thế là mình lấy một cái xe keo là một cái dao điện nhở xe ke trước đi thật ra là mình lấy cái ờ, ấn ờ, công nghệ nhờ nhiều khi mình đánh ờ, bằng bọn gì nhở mình đánh bằng bọn tiến công vẫn ok mà chứ không nhất thiết phải đánh công nghệ đâu còn không thì trận này đánh công nghệ luôn cũng được tám công nghệ luôn cũng hợp lý nếu mà ra bò nói chung là mình cứ lấy cái xe ke trước nhá xong rồi tính tiếp tí ra đồ đam thì đánh đam còn ra đồ phép thì đánh phép được chưa thật ra là mình lấy cung cũng được mà lấy kiếm lấy kiếm tuần này thì ngon hơn nhở hợp lý không gì đấy đầu tiên người ta hẳn nói xem nào à lewandowski không phải à à không phải mọi người đi nghiên cứu mecha đi anh không mai đi đó à không mai đi đó sao mà đi được một đồng này gp được việc ấy nhở được rồi đi thôi năm ngoại binh chưa năm ngoại binh rồi mà còn năm mươi máu tầm này hũ hai à <laughs> hũ hai hơi bèo my stream overnight test trứng nào em tú á my stream overnight à anh tô hả mai thì đánh giải đúng không mai em tú đánh giải buổi tối xong overnight à nghe nó có vẻ hợp lý không nhở nhưng mà anh tô muốn anh anh tô muốn em overnight không nhưng mà em ú sợ overline không không ai xem <laughs> mai overline à, để em xem nhá nói chung là mai nếu mà kiểu đánh giải tiểu đánh đánh nó tốt tốt xong ấy thì em like cũng được <laughs> chứ còn đánh xong cái mặt à, sệ <laughs> một đống thì chưa biết anh tù ạ để mai đã anh làm cái re kè nhá em tú xin cái re kè bốn tiền này re kè đây re kè hoặc là cung thôi làm cái re kè trước nhá hợp lý chưa thử một hôm đi à thử một hôm đi à mọi người muốn xem overline à ui tính ra là mọi người xem overline cũng hay ấy nhở hay là mai đi mai mình like overline đi chứ còn hôm nay thì chắc là không được anh em ơi hôm nay phải nghỉ sớm để mai còn trên đấy à mai còn ấy meta đánh meta mới á xe ke đã nhá 32 tiền lên cấp cho con gì vào được không lucian thì ngon rồi anh em nhờ nếu mà bài nhốt lucian thì ngon luôn đấy hoặc là blip và lủng còn không thì cứ eco tiền đi nhá eco tiền đi lên cấp thì thật ra cũng chả cho con gì vào được ấy mình nghĩ là thôi lên cấp nó bị phí á lên cấp kiểu mình win được thì không sao nhưng mà mình thua một phát là mình thọt ối rồi ôi luôn á với cả bài mình à, cơ bản là cũng đang mới trích hai à trích ba thì ok tin lúc này chỉ có ăn là nữa nữa nữa anh phí anh phí nói gì vậy anh phí mất quan điểm đấy anh phí nhà này chắc là mình win được chứ nhở bắn chết con ta lông này thì ăn quỷ thư à con blitz này đừng kéo phát nữa nha, đừng bắn nó chết nó nhanh lên ừ ok Ui, từ từ nhá cái ông này random là cái gì đấy à áo choàng chắc là mình win rồi anh em ạ biết cookie chưa biết cookie cùng đao chưa mày ấy, chạy ra cái cọc này thì ăn đam chung nhá hợp lý tốt ê từ bán gần đi anh em ạ mình đánh uh, tiến cậu à, mình đánh công nghệ mà chứ còn na vội đâu like thì có à sợ em tú đuối như trái chuối <laughs> thôi à mai em thâu á ghê về ghê về ghê vậy overnight đêm mai hai k sao hiểu vấn đề chưa ui overnight đêm mai hai k sao hiểu vấn đề chưa em hiểu liền đấy anh huy ạ overnight thêm một lốc xịt tinh đỏ với mấy bát mì thì thoải mái nhỉ ui mọi người cho em tú kèo like overnight ngay ấy vậy để mai nhá mai đi vậy thì ngày mai em tú sẽ gọi là ngủ ban ngày chiều mai em tú sẽ ngủ đủ xong rồi tối mai em tú like cho mọi người coi được chưa hợp lý luôn ok nhá anh huy tín nhá anh uh, huy với cả mối mối tội này không tốt một hơi buồn ừ em cũng cố lắm rồi anh huy ạ nhưng mà trận đấy em không có kháng hiệu ứng thành ra thua cái tim băng đau quá anh huy ơi nhà này đột biến rừng à sao mà giết con ma ra này đây u là trời không quỷ thư anh em ạ thôi mình nghĩ là đép đi tầm này mình năm mươi tiền là ok rồi giữ máu được là ngon nhá nốt sự quên không ui sự quên rất máu điên quá mình cần thêm một cái đồ đam nữa thì đẹp giao điện hoặc là cuồng à, hoặc là cung xanh cũng được mình nghĩ là hướng nào cũng được á ê quả đấy sao mình không cho con vi và thay con rất sai nhở Mày nói chuyện quá anh em ạ mai em tú có ngợp meta không vậy à mai mai meta mới thì mới biết được anh em ạ tầm này sao em tú biết được u bò bò khá là ngon nhá bây giờ mấy công nghệ rồi nhở một công nghệ này hai công nghệ ba bốn năm con công nghệ rồi con cv nữa là sáu lucian là bảy với cả sứ quên nữa từ từ nhá vậy trận này mình đánh ấy luôn nhá trận này mình đánh công nghệ luôn nhá mình không đánh ấy đâu mình không đánh tấn công đâu hợp lý chưa hợp lý chưa chứng tám toàn ra sách còn ấn à vậy hả mình thì chưa chơi trận nào nên là mình không biết nữa anh em ạ à. ui nước mắt nữa à. ui giao điện này giao điện này hợp lý đấy hợp lý đấy ui, cung xanh cũng được nhưng mà mình ra bỏ nên là mình muốn đánh một trận ấy nhá ui ra, ra iz luôn này nhiều cái để chơi thế nhưng mà trận này chắc là phải đánh ấy á phải đánh công nghệ á sao cái mế BT đánh giao điện á cái mi về á give me về trước đi give me vì đi tí ấy á à hiểu gì đấy chết cơm overnight anh giới thiệu cả dòng họ vào súp cho em á thật không vậy anh đó nhà này tiến công chắc là mình nhiều Ui, nhà này hai cv cái gì đây ai da ông này hai cv một trăm máu ba đồ đẹp cv một trăm máu ba đồ đẹp hai cv ông này có thực sự đây có thực sự là game kỹ năng không vậy đây có thực sự là game kỹ năng không vậy u là trời mình vẫn phải lì nhá hai đao nữa mình lên cấp anh em ạ nói chung là mình nghĩ là bài mình vẫn đẹp được mình cần con sầu quên nữa đúng không sầu quên với cả con uh, lucian nữa với cả con cv nữa là xong level tám từ từ nhá level tám kèo được bảy công nghệ sao mà tám công nghệ được nhở level tám này kẹp con bò mất một slot rồi thật ra là phải thêm một lõi công nghệ nữa cơ thì mới đánh được tám mà vậy là trận này chỉ đánh được bảy công nghệ thôi à phế nhở anh sáu trăm năm mươi điểm tụt trăm năm mươi điểm y hệt đức anh hai k à? không ra anh huy ơi nhưng mà trận này em tú đánh được ờ, ấy là sáu công nghệ không phải kẹp thêm ờ, sáu công nghệ kẹp thêm cái gì nhá chứ không đánh tám mà cổ đánh tám phải lên chín cơ Ui, nhưng mà công nghệ nhìn cái mốc tám ngon đấy còn không hy vọng là giao sau ấy rao ờ, bốn chấm sáu nó ra cho mình một cái gọi là mốc công nghệ thì ok Ê, từ từ nhá đánh công nghệ sao giống đi đi ấy nhở sao mà đánh tiến công nhở đây là game nhân phẩm mà level chín mới đủ à hợp lý anh phi ơi level chín mới đủ á nhưng mà <laughs> trận này chắc là không lên chín được á năm mươi tám máu mà ui hai bò này phải kẹp bò á giao sau lên anh em ơi dao sau lên nó nhiều tiền nói chung là chắc đánh sáu công nghệ bốn đến câu cũng được còn không thì đánh ờ, nói chung là zone gì đánh đấy sao nhiều nhà bắt sờ quên đấy sờ quên hai sờ quên hai à nhà này con Ari là kinh đấy thôi chắc là mình xếp lên cao đi anh em ạ xếp ở dưới trông nó hơi ghê ghê á xếp lên cao một chút nhá từ 2.1 đến 6.1 đều có một sách à vậy hả em tú chưa chơi cái đấy nên không biết Ui, nhà này hũ to đấy chết rồi em tú cho người ta nổ rồi thôi chịu nhá bàn tú yếu á cho người ta nổ là một lỗi lầm mà nhưng mà người ta sẽ vui á được rồi đi thôi nổ đi bạn ơi quý lắm à quên thương bạn nhất đấy nha bạn được rồi đi thôi bè bè bè bè bè bè đồng chí tân linh lên đồ ui đẹp chưa cho lu đẹp chưa cũng hơi bị to ấy nhá Ui, vẫn để năm ngoại binh à lì lợm vậy bỏ ngoại binh ra nổ đi bạn ơi uzi nick cả à, với cả sẹo à ui biến biến ấy nữa này nhá phải lên cấp với kẹp Ui, con bò này ngon quá mình cần con bò ấy, anh em ơi mình cần con bò cần con bò xin bò đi xin bò đi xin bò đi xin ui mất bò rồi lấy bốc đồ à con bò ngon quá chắc lấy bốc đồ đi anh em ơi mấy anh tính lấy con bò về có cái dây chuyền luôn nè còn không thì cho con bò cầm mấy bốc đồ nhá sặc bò ngon quá máy nổ vt à có lên cấp mình dồn một chút đã không tí nữa lại hết cv đấy thật sự Rồi có dồn ra được con nào cũng vậy bò hai này khá là ngon khá là ok bỏ hai cái bốc đồ trong đần nhở nhưng mà chắc là vẫn phải lắp thôi mình đang thiếu đồ tanh á hmm, chưa đang con si viên nào nữa cơ còn không có lucian nữa bỏ hai hút đẹp á sao vậy không vt không về nữa là dạ sao cái mi cái mi đòn mi vt à là cái mi về à xong nay mới về sớm rồi ui nhà này cái đột biến rừng trâu đấy con ari không chết được luôn rồi cái nhà kia có nổ hũ đâu không vậy đi luôn rồi à được rồi đi thôi ui gặp nhà kia thì chịu rồi gặp mẹ tiên tri còn cv hai nữa u mình có tiên tri này mình cũng có khổng lồ nhưng mà chắc là lấy tiên tri anh em ạ đấu tay đôi với nhà người ta đi rồi bây giờ có ra được con cv không đây please Zinix phải có này hai à khá là hay nhé. nhưng mà Zinix thì lại phải bỏ phi à mà vẫn phải bỏ thiếu đam lắm anh em ạ còn không có Lucian nữa cơ tầm máy chưa đủ sáu nghệ à thiếu con Sivir nữa mới đủ đúng không giao điện chắc là cho tạm con nào bây giờ nhở cho tạm con này được thì đẹp quá ui nhiều cv thế thôi đợi đi đợi cv nốt đi đóng quả bò sáu tiến công bay luôn à con bò đang phép vào mọi người tiến công nó làm gì đâu con bò làm gì đâu Ê, mình win được nhà này nè <laughs> nhà này level bảy chắc là đi rồi trận này mình dãy nhá bài mình cơ bản là chưa có sinh viên nào ấy, hơi tù nhưng mà mình có tiên tri chắc là mình dãy được mình xếp xếp các thứ vào mấy nhà dưới cũng đang thấp máu này nhưng mà nhà cái con ari hai hơi kinh ấy nhá ui hai hai hai nhà này mất máu này mình cần đến top bốn trận này thôi tí nữa nhà sinh viên đẩy hết là được Ui, nhà kia sáu sáu tấn công rồi ghê nhỉ bỏ này đi này cần một con cv nữa cv hai vào đây là đủ sáu nghệ này khá là hay nhá ba đồ này cho con cv ờ, còn cái này chắc là cho con iz hoặc là con zin x đều được nhưng mà chắc là tí nữa mình bỏ con này đi này như vậy tạm đã đồ này là có rồi nhưng mà tướng thì chưa có đâu một con cv một cũng được lại thêm một cái nước mắt à có một cái cung nữa à lại là một cái cung mà sầu quên này lại là một cái cung cv một đe, trong túi xin cv một đe, hứa sẽ ngoan nhiều bò đấy cá chê chắc là không cần trận này siêu cũng không cần đây rồi cv một đây rồi hợp lý này thôi nhé không nhiều bởi vì nhiều thường hay đưa đón mình tính lốc con eco ấy không biết là có lốc được không từ từ đã lắp ra kia anh em ạ công nghệ cho con này đi giao điện luôn này đang thừa một con tí cho một con công nghệ vào nữa chắc là cho con ra van vào vậy thì bỏ dây xì đi đúng không còn không thì bỏ một con công nghệ đi kèm một con gì đó vào cũng được ê yếu vậy hai liên xạ hai trận này nuôi bò ba nhở không nhà này mạnh nhưng mà mình yếu đâu bài mình cơ bản là một sao á trận này giống đi lắm em tú chú bé đần chú bé đần con này vào không toàn một sao rồi đó gì tính hai gache này cv này à bỏ bò đi nha bạn rồi mà dậy chết đi ocean hai lốc con ari đi con ari hơi kinh á con bò mỹ là không sao đâu con ari với là con kiểu gáy đam á thì nó hơi khó chịu Zinix của mình à, có dao điện thì nó hơi cùi nhở tí lấy thêm một đồ Zinix nữa mình nghĩ là đủ đam á với cả gcv 2 nữa cơ Cv1 thì hơi tù nhà này có dây chuyền với cái bút rồng kinh đấy có cái xa luôn à mình bài mình không có đam á ui giống top năm đấy top sáu luôn đấy chứ top năm gì <laughs> anh tú đẹp trai số hai thế giới à anh tú đi rồi ui zinix hai à dưới nick hai thì hơi hơi gì gì nhá lên ra lên ra lên ra gì nick hai à nhà này lốc đỡ vần à lốc đỡ vần với cả né tim băng đúng không chết rồi con sivir cầm mấy luôn rồi né tim băng đi thì ở đây mình có cái khăn đấy chắc là con này không thể tim băng còn Zinix chạy qua đây là được thì con zinix ở đấy cũng không bị tim băng con lucian bị kéo thì mình nghĩ cũng chả làm gì hết chịu rồi à anh tú sắp chết rồi cứ chịu rồi à nhưng mà nhiều khi mình cũng chả quy được nhà này ê từ mình có thông đạo va này tanh ngon đấy con bò hút được hắn ui tưởng bò hút vào đây chứ ngon ngon ngon ông chè này đỏ vậy à nữa nữa nữa cho anh tú dãy đi nhà này dãy được à mình nghĩ là mình top năm ấy bài ari này mạnh á bài đột biến này dãy được á level ném là zinix hai hai dây c nhưng cv một cơ bản là mấy nhà kia bắt hết CV rồi vô cực này cung xanh tiến công mà tiến công thì mình có thể đánh bốn tiến công á hoặc là lấy diệt hoặc là lấy diệt mình nghĩ là bốn tiến công đi cũng được cho con javan nhá kiếm lại con javan đi thay con javan bằng con này nữa là xong hay là đánh sáu tiến công sáu tiến công thì ờ, giao điện hơi củi nên là mình nghĩ là bốn tiến công thôi thêm một chút đam đi thêm một chút đam đi bốn mươi đam đấy đùa đâu còn không thì huyết kiếm hoặc là vô cực tại vì cơ bản là có dao điện rồi á mình nghĩ là lắp mấy cái đồ kia nó hợp lý nhưng mà một hồi tôi là con javan không vậy i need van i need van ui vẫn là con này à bịp bợm nhở mình cần van quá gặp nhà kia rồi sao ấy trời gặp nhà này rồi sao lốc người ta không có lốc nữa mà à không gặp à ngon Ê, để như vậy con bò của mình cc đẹp ấy nhá ui nó đánh một con vi à, sao nó đánh một con iz là mọi người nhở nó đánh một con iz là nó cc con này đẹp rồi để như vậy cc hơi đần mình cần một con javan nữa sáu công nghệ cho nó siêu cho nó trâu con bò tanh nó trâu xin lính hai tập này thì coi như là dãy dãy được một chút một chút một chút một chút nhà này thua đe nhà này win rồi anh em ơi nhà này đúng kiểu cao tơ với con bò ba đồ kinh đấy con bò này mà cầm cái gì nhở cầm cái ờ, cầm cái rừng thì thôi ấy thật con ari cầm thì thêm đam con bò cầm thì thêm tanh giống mình dãy dãy một hồi mình top năm đấy hay là mình ép ép luôn dãy một hồi top năm nghe đần đấy Java nè, cho lại con Java nè. Cho lại con Java nè, lỗi em tú quá mất Java rồi. Java thì đẹp luôn. Cặp nhà này à? lốc con gì nhỉ mọi người nhỉ? Mình nghĩ là lốc Seraphine á. Lốc Seraphine với cả cơ bản là mình được cái vị trí tim à, vị trí Zekia khá là ngon luôn. Né được tim băng nó nè. Nhà này thì Zinix 1 nhưng mà bù lại người ta có dây C2 với cả người ta nhiều đồ quá, IZ2 nữa anh em ạ. Nên là không biết có ăn được không. Ui, con dây C2 kinh đấy. Seraphine 2 nữa cơ mình thì cv một á cv hai là bú rồi kiếm con gp hay con nocturne là đẹp em tú à ừ, nói chung là thay thì cũng được nhưng mà em tú nghĩ là kiếm con java nó ngon nhất rồi nhưng mà chưa khó em tú cấp năm rồi cv hai tầm này à ui giáp máu à giáp máu bây giờ cho mình cái tháo đồ đi mình cho tháo đồ cho à quên mình cho bốc đồ cho iz cũng được xong rồi mình cho giáp máu cho con bò nó hợp lý hơn bán hết tướng kiếm g 4 đi à nghe nó hợp lý nhờ anh free nhở hay là bán hết không thì mọi người đang xem ai mà trên like cho mình xin nốt một like lên 200 like nhé thank you anh em nhiều nói chung là cái bài này thì phải lên 9 cơ còn không thì còn phải, là trái tim ấy á trái tim công nghệ ấy, thì đánh tám công nghệ mạnh khởi luôn á thật nhưng mà mình không tính đến cái trường hợp đấy chứ bắt lại con này đi nếu mà không có con ra javan thì mình thay ấy vào cũng được lấy Lucian ra mà lấy lốc ra anh em ạ Lucian hai này thì khai tạm như vậy cũng được Zeke nữa tham Zeke con bò không thôi nhá tham Zeke con bò đi đấy cho đi dê đi chết rồi con Sivir ở vị trí con Zenix cơ mình tính đảo qua luôn á bỏ ezekiel một con đi cũng được nhưng mà bài mình sợ cũng thiếu đam á mình nghĩ là lốc cv được thì ăn á lỗi mình quá như vậy chắc là thua rồi cv công nghệ phải cv tiến công thì cv nào mạnh hơn ui sivir công nghệ tín hơn anh em ạ nhưng mà dãy như vậy một hồi vẫn top năm nhưng mà xem <laughs> hai nhà này đánh nhau trông mệt thế đỡ cho anh tú một tên he đáng yêu vậy anh tú cảm ơn nhưng mà anh tú chắc là vẫn top năm thôi ui nhà này sắp chết à mình gặp nhà này luôn không kiểu kiểu kiểu ấy luôn không quyết định luôn không hai hai hai được đấy được đấy được á mình nghĩ mình lo được nhà đấy á cần thêm một con ấy nữa anh em ơi à? ra van ê bò bò đây siêu sớm ngon hơn con này không như vậy không Ê, ngon á lốc con derry là hợp lý luôn á lốc con derry á cơ bản là phải lốc con derry mới ăn được không lốc con derry là mình thua ấy ui nhưng mà họ đèo con derry nhanh vậy nhưng mà để con derry như vậy mình càng tốt nhá mình giết được con derry ấy bài họ chỉ có đem con derry thôi thành ra là mình nghĩ là mình win được á win được à nhưng mà là mai win à chấp lõi ừ ha mình có luyện cung mà nhở ê từ từ nhá mình hơi bị gà gà <laughs> luyện cung xong xếp hàng hai à ông này có thực sự là giải cứu không vậy Ê, luyện cung xong xếp hàng hai xong rồi không lốc được xong rồi bị con bram cc ui xong bị con jc bổ vào đầu wow bị đi chạy ngay cút luôn đấy à, sao trên live mình như kiểu là một con người biến chất ấy nhở đánh nó cứ bị đần ấy nhưng mà <laughs> thật sự luôn á không nhờ mình nghĩ là kiểu gì mình thua ở đấy thôi nhà đấy cơ bản là có cc hai với con bram châu á thành ra là như nào mình cũng thua á nhưng mà mình xếp vì vẫn là lỗi thôi nên là <tsk> mọi người có thể gọi mình là tú <laughs> tú non ờ thôi chắc là mình ọp thôi mai mình like tiếp nhá mai meta mới chắc là mình nghỉ ngơi mình ngủ mai mình like tiếp nha cảm ơn anh em đã ủng hộ mình livestream nhé à quên cảm ơn mọi người đã ủng hộ xem buổi livestream của em tú nhé chơi chỉ hên là bà bóng cá đấy à ờ, ờ, ok anh quang huy ơi chắc là em họp đây thì em cảm ơn mọi người uh, ủng hộ em tú buổi livestream đó thì ai trên like cho mình xin một like lên 200 like nhé bye bye em uh, bye bye anh tôi nha, chúc mọi người ngủ ngon nha anh tú có đọc có đọc em vân nhắn gì không vậy nhắn gì đó em vân anh gì bọt cho em thằng thử <laughs> nữa nữa nữa sao lại gì bọt bye bye mọi người mình ọp đây